đây là nội thất của bếp tiếp theo tôi sẽ đóng nắp lại và test những tính năng của bếp cho các bạn xem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 bên bên phải của tôi nhiệt độ của nó là 290 độ 3 đến 305 độ bên bên trái của tôi là từ 256 cho đến 270 độ thì ở vị trí khác nhau bếp cũng có nhiệt độ nó khác nhau bếp của tôi vừa mới thực hiện chức năng khóa ga khi nước cạn dầu thành công hai bếp của tôi đã khóa ga dù công tắc vẫn đang mở tôi sẽ lấy à, hai miếng sắt xuống và thử thì để khắc phục vấn đề về pin cho các bạn để các bạn sử dụng bếp ga nội địa nhật nó tiết kiệm hơn thì chúng tôi có bán kèm hoặc là tặng kèm cho các bạn một cái um, cục nguồn 3V như thế này các bạn có thể cắm trực tiếp vào bếp để sử dụng mà không không cần phải sử dụng pin bật cấm trực tiếp vào bếp để sử dụng Đây. bếp sử dụng ờ, nguồn 3V bình thường cái này bạn có thể cắm trực tiếp vào điện 220 ở nhà để sử dụng luôn mà không có cần phải sử dụng qua pin rất là tiện lợi cũng như mà đề phòng cái trường hợp mà nhà chúng ta nó bị cúp điện đó, không có điện để sử dụng thì chúng tôi cũng có tặng kèm cho các bạn một cặp pin như thế này đây là pin zin theo bếp từ bên Nhật về một cặp như thế này sử dụng liên tục với bếp này được khoảng từ 4 cho đến 5 tháng chúng tôi tặng một các bạn một cặp như thế này để đề phòng trường hợp mà khu vực chúng ta sống nó bị cất điện thì chúng ta cũng có đồ để thay không có lo sợ không có đồ để thay nữa nếu như các bạn mua sản phẩm này thì chúng tôi sẽ tặng kèm cho các bạn ờ, bạc bảo hành cho các bạn trong vòng một tháng đổi trả trong vòng 10 ngày đầu nếu có lỗi về kỹ thuật cũng như là chúng tôi sẽ tặng kèm cho các bạn một cục nguồn 3V để các bạn có thể sử dụng bếp ga nội địa nhập một cách nó tiện lợi tiết kiệm hơn cũng như tặng kèm cho các bạn một cặp pin uh, dự phòng để phòng trường hợp chúng ta bị cúp điện thì cũng có đồ để mà để, để mà sử dụng thì trên đây tôi đã test cho các bạn xem hai chức năng an toàn là khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa cũng như khóa ga khi nước cạn nồi bếp này nó là dòng bếp cơ bản nên nó không có tích hợp nhiều chức năng tiện ích khác giúp cho các bạn có thể nấu nướng cũng hầu như là không có chức năng hẹn giờ tắt bếp để cho các bạn có thể ờ, nấu nướng những món ăn mà chúng ta dự đoán được cái thời gian chính của nó để hẹn giờ chúng tôi có bán kèm cho các bạn một cái thiết bị hẹn giờ như thế này giá bán là 80.000 một cặp cái thiết bị hẹn giờ này sử dụng rất là đơn giản các bạn chỉ việc lấy dây nguồn ba v ra chúng ta cắm vào cái thiết bị hẹn giờ này rồi cắm vào cái ờ, ổ điện thôi các bạn tăng chỉnh tối đa cho nó là được 90 phút ở đây tôi sẽ để được một phút thôi để thử cho các bạn xem bật bếp lên bước cuối cùng chúng ta lấy pin ra để bếp không còn nguồn điện nữa đây chúng ta xài nguồn 3V thì không có pin thì ờ, sau mà khi cái thiết bị này nó hết giờ nó sẽ tự động ngắt điện và bếp chúng ta sẽ khóa ga các bạn có thể sử dụng cái thiết bị này để nấu những món ăn mà chúng ta dự đoán trước cái thời gian chính của nó được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 sau một phút dù công tắc vẫn đang mở thì cái thiết bị này hết giờ đây thì sử dụng chức năng hẹn giờ thành công cũng như bếp này nó sẽ có chức năng rang đây. phím này như tôi giới thiệu bếp có que cảm biến thông minh nào nó sẽ giới hạn nhiệt độ là ở 250 độ C thì nó sẽ khóa qua để cho an toàn vì thế các bạn uh,